Hack Game 2022 xin chào tất cả anh em, tôi là Hack Game 2022 Hôm nay tôi sẽ chia sẻ và giới thiệu cho mọi người một cái con ứng dụng có thể kiếm tiền trên điện thoại Mọi người có thể kiếm tiền free Chỉ việc đăng ký thôi, mọi người đã có tiền rồi Đây chính là giao diện của cái ứng dụng mà tôi muốn giới thiệu cho anh em Hiện tại thì số tiền của tôi nó chỉ có vỏn vọn đó là 173 đồng Số tiền này thì tất nhiên là tôi không thể làm được một cái gì ở trên game Nhưng mà được cái là game có phúc lợi rất là tốt Bây giờ tôi sẽ nhận tiền cho anh em xem này Để mà nhận tiền thì anh em có thể vào trong cái mục thông báo sự kiện Đấy, cái kênh này là kênh mới của tôi Qua tiền cứu trợ anh em nhận nhanh sẽ nhận được 1.000 đồng Và đăng ký mọi người sẽ nhận được 7.000 đồng nha Mới đăng ký nhận được 7.000 đồng rồi Đó Nhưng mà số tiền 7.000 đồng tôi đã chơi hết mất rồi Thế thì 1.000 đồng tôi có thể chơi được gì? Thực ra thì 1.000 không thể chơi được cái gì Nói trắng ra thì à, chỉ chơi được trò bắn cá thôi Và không thể lên nổi bắt buộc mọi người phải có trên 5.000 mới có thể chơi được đấy thì à, làm sao để có số tiền đó trên 5.000 tôi sẽ tặng cốt cho anh em cốt thì tôi sẽ để dưới phần mô tả của video cho anh em vào anh em lấy có một cái đường link anh em vào anh em lấy bây giờ để nhập cốt thì mọi người chọn cho mình vào cái mục rút tiền sau đó là chọn tiếp từ từ game lag ba rồi đây vào cái mục dích cốt anh em dán cốt khi anh em nhận được vào đây tôi thì tôi có rồi đấy quy đổi cho anh em xem bằng chứng luôn ôi cốt được sử dụng rồi từ từ chắc là tôi hơi nhầm một tí tôi sẽ lấy một cái mã cốt khác đây cái mã cốt mới của tôi mới quy đổi đây được 40.000 anh em ơi 40.000 có thể chơi được game rồi cái số mã cốt này anh em có thể vào cái đường link tôi để dưới phần mô tả để nhận nha số tiền 40.000 để chơi thì mọi người ấn vào cái mục két sắt để rút tiền ra hiện tại thì số tiền nó đang ở trong két sắt ấn vào mục rút tiền này lớn nhất sau đó là rút ra như vậy là tôi đã rút tiền từ két sắt ra thành công và anh em nhớ cho tôi một like và một đăng ký kênh khi mà tôi chia sẻ review Kênh của tôi sẽ hướng dẫn mọi người cách hack game nha Hack game 2022 Cái hack những cái game đánh bài đổi thưởng Bây giờ thì tôi sẽ chia sẻ cho anh em trước Sau đó là tìm những cái lỗ hổng để hack game Số vốn của tôi đang có là 41.000 41.000 tôi có thể chơi tất cả các loại trò chơi Ví dụ như là tài xỉu hoặc là gì đấy rồi Đây Tôi sẽ vào cái mục tài xỉu cho anh em xem Đây giao diện tài xỉu Đánh xỉu khoảng đâu uh, à, 11.000 đi Đó vào tiếp thêm một vài trò chơi khác như là sóc đĩa đi đó, chơi được rất nhiều trò chơi với cái cốt 40k này chỉ ấn vào link thôi là có cốt 40k đăng ký là có 7.000 số tiền free anh em không cần phải nạp thì mới có tiền chơi vào cái là có tiền chơi vào cái là có tiền chơi à tài xỉu của tôi nó lại cân bằng cầu mất rồi tôi đánh tài khoảng 11.000 sau đó qua bên tài xỉu đánh thêm tay vào tay uh, lẻ đi 10.000 nữa như vậy tôi đặt cược thành công 20.000 xem có về không cái trò này thì anh em đoán chúng để anh em về thôi đơn giản chỉ là như vậy nhưng mà kênh của tôi sẽ chuyên tìm những cái lỗ hổng game để hack ở video sau thì tôi sẽ à, chia sẻ cho anh em những cái cách hack game nha rồi xem nào mở bài đây đây rồi về lẻ húp hồm hộp luôn như vậy là tôi đã húp ở bên uh, chắn lẻ rồi thế còn tài xỉu của tôi mở bát xem nào mở bát nào hai ôi rồi vẫn về xỉu Tiếc quá anh em ơi Thêm ván nữa nào Lẻ Bắt vị 4.000 Thêm lẻ 5.000 đi Đấy số tiền cốt số tiền free mà Tôi muốn chơi như nào trả được anh em Tôi thích chơi như nào thì tôi chơi thôi Link tải tôi sẽ để dưới phần mô tả nha Thực ra thì con game nào nó cũng sẽ có cách hack cả thôi Quan trọng là anh em à, biết được cái cách hack nó như thế nào Và ra làm sao thôi Đấy lên được 49.000 rồi Húp nha húp ác luôn Đấy bây giờ tôi sẽ thoát ra này và tôi cũng xin dừng video ở đây thôi. Anh em thấy cái video của tôi hay, cho tôi một like và đăng ký kênh, nhớ theo dõi kênh của tôi để biết cách hack game đánh bài đổi thưởng như thế nào. Rồi, chào tất cả mọi người.